Rồi đầu video thì mình xin phép mình tóm tắt ngắn gọn cái ờ, công văn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi đến Bộ Lao động Thương binh và Xã hội như sau. Thì cái này là về cái việc mà phát sinh một số vướng mắc về Bảo hiểm xã hội Việt Nam khi mà thực hiện cái, cái công văn số 116 ấy mọi người để hỗ trợ những lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ấy. Thì nó phát sinh một số vướng mắc mà quy định chưa rõ ràng với những đối tượng này này. Đó, mọi người xem những đối tượng này mình sẽ anh em trước mắt là bảo hiểm xã hội Việt Nam chưa tiếp nhận hồ sơ của những người này này của những người mà mình đang sâu bốn cái gạch đầu dòng trên màn hình này nhá để đợi chỉ đạo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đây những người này nhá một này người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp của bảo hiểm xã hội thứ hai là người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật tức là đang hoãn hợp đồng ấy thứ ba là người lao động nghỉ việc không hưởng lương cái này rất nhiều người nhé mọi người lao động nghỉ ngưng việc ở Taiwan là rất nhiều luôn một số công ty khác nghỉ ngưng việc không hưởng lương đó người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng tức là người nghỉ ngang ấy đó là hiện hiện tại những đối tượng như này nhé là bảo hiểm xã hội chưa nhận bởi vì có những quy định trước đây nó chưa chi tiết về những đối tượng này nó chỉ quy định là đang đóng bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm 30 tháng 9 thôi thế nhưng mà nhiều người là tại thời điểm 30 tháng 9 đang nghỉ ngưng việc thì sao đóng bảo hiểm được đúng không rồi đây là mình tóm tắt nội dung chưa nhận thì vì sao chưa nhận thì mọi người xem ở trong video của mình này nhé đó là nó có nhiều cái lý do ấy Tại thời điểm 30 tháng 9 năm 2021, những trường hợp nêu trên không đóng bảo hiểm thất nghiệp nhưng cũng chưa phải là đã rời khỏi danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của đơn vị sử dụng lao động và thực chất là có thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm thì tương đồng với đối tượng đã được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định thì mọi người cũng ờ, đừng có lo lắng nhé. Rồi à, mình nghĩ mình tin là à, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ sẽ ờ, có công văn sớm nhất để hướng dẫn cho chúng ta được hưởng cái khoản hỗ trợ này. Mọi người mình tin là như vậy nhé, mọi người cứ yên tâm. Và ngay bây giờ là mình sẽ đọc toàn văn cái thông báo này nhé mọi người. Vừa rồi là mình mới trích những nội dung mà đáng chú ý thôi Còn bây giờ là toàn văn thông báo đầy đủ này Nhớ like và đăng ký kênh Và chia sẻ cho mọi người được biết nhé Xin chào mừng tất cả quý cô chú, anh chị em, bạn bè đã đến với kênh Thông tin Check Quan Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái công văn từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi đến Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo quyết định số 28/2021 QĐ-TTG trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết số 116 năm 2021 ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ và quyết định số 28/2021 QĐ TTG ngày 1 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, quyết định số 28/2021 QĐ TTG về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp có phát sinh vướng mắc cho nên là Bảo hiểm xã hội Việt Nam xin báo cáo như sau. Tại khoản 1 điều 1 quy định số 28/2021 QĐ-TTG quy định một trong các điều kiện để xác định đối tượng được hỗ trợ là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội. Thế nhưng mà khi xác định đối tượng được hỗ trợ đối chiếu với quy định tại Điều 11 Nghị định số 28-2015 NDCP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một, một số điều của luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội chưa có căn cứ rõ ràng để áp dụng đối với những đối tượng như sau. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên, không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội. Thứ hai là những người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật. Thứ ba là người lao động nghỉ việc không hưởng lương. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật, tức là những người mà tự ý bỏ việc ấy. Thì tại thời điểm 30 tháng 9 năm 2021, những trường hợp nêu trên không đóng bảo hiểm thất nghiệp nhưng cũng chưa phải là đã rời khỏi danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của đơn vị sử dụng lao động và thực chất là có thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, tương đồng với đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại khoản 2 điều 1 quyết định số 28/2021 QĐ-TTG do trong hồ sơ của các cơ quan tham mưu trình cấp có thẩm quyền chưa đề cập rõ tình huống bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cụ thể như ở trên. Vì vậy, nghị quyết của chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ chưa quy định chi tiết về nội dung này. Căn cứ quy định tại khoản 1, điều 6, quyết định số 28 QĐ-TTG Bảo hiểm xã hội Việt Nam kính đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sớm nghiên cứu hướng dẫn nhóm đối tượng có thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp thực chất là được bảo lưu trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 nhưng không có trong danh sách đóng bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 để Bảo hiểm xã hội Việt Nam có cơ sở thực hiện. Trước mắt, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp nhận hồ sơ giải quyết chi trả tiền hỗ trợ trong thời gian nhanh nhất đối với những đối tượng đã có quy định cụ thể, đồng thời chưa tiếp nhận hồ sơ của nhóm đối tượng này Đến khi có hướng dẫn, xin trân trọng cảm ơn. Đó, đây là ký tên của Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhé, Lê Hùng Sơn. Thực chất là quy định nó chưa đầy đủ mọi người. Thì đây là Bảo hiểm xã hội gửi công văn đến à, để đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xem xét lại. Đó, cho nên là những trường hợp mà mình mới nêu này mọi người cứ chú ý là chờ công văn sau, chờ video sau của mình nhé. Khi nào mà có công văn từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để hướng dẫn những đối tượng này thì mình sẽ làm video cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã xem tin. Chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Rất, à, nhớ like và đăng ký kênh để à, ủng hộ mình nhé. Mình có động lực thì mình làm những video sau cho mọi người. Xin cảm ơn.